Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ sáu ngày 2 tháng 4 năm 2021, tức ngày 21 tháng 2 năm 2021 âm lịch, ngày canh thìn, tháng tân mão, năm tân sửu. Con giáp xung ngày canh thìn hôm nay là giáp tuất, mậu tuất, giáp thìn. Con giáp xung tháng tân mão là quý dậu, kỷ dậu, ất sửu, ất mùi. Một, Tử vi tuổi tý. Trong ngày hôm nay có tam hợp xuất hiện trong khi nói chuyện với đối tượng mình thích, người tuổi tý nên kín đáo, một chút bí ẩn có thể chính là vũ khí tuyệt vời nhất để bạn có thể chinh phục ai đó ngày hôm nay. Thay vì trêu đùa mọi người, tại sao bạn không chỉ đơn thuần là nở một nụ cười nhẹ nhàng nhỉ? Thương quan xuất hiện khiến người tuổi Tý không vui nhưng cũng là lúc mà bạn nên nhìn nhận mọi việc theo đúng bản chất của nó, thay vì cố gắng lái mọi thứ đi theo bất cứ hướng nào khác. Hãy tự cho mình lựa chọn phù hợp, thay vì gò ép bản thân vào những khuôn khổ, những lựa chọn lối mòn. Ngũ hành xung khắc dự báo trong ngày thứ sáu này có thể là ngày căng thẳng, khó chịu đối với những người tuổi Tý khi phải đối mặt với các vấn đề liên quan tới mối quan hệ. Có thể ai đó đang làm phiền nhưng bạn chưa tìm ra cách hợp lý để có thể cắt cái đuôi này giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ Mão, Ngọ. hai Tử vi tuổi Sửu. Tương phá nhắc nhở người tuổi Sửu trong ngày hôm nay nên cẩn thận với những lời nói ngon ngọt, họ có thể đang tìm cách hãm hại bạn đó. Ngoài ra, làm việc gì cũng chớ bỏ qua chi tiết bạn nhé, điều đó mới đảm bảo cho chất lượng công việc ngày hôm nay của bạn. Trong ngày thứ sáu này nhờ có chính ấn xuất hiện vì thế giúp con giáp này nhanh trí hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đừng quá khéo léo tới mức giả dối, mọi thứ nên trong một giới hạn nhất định mà thôi. Đừng cố gắng đùn đẩy những trách nhiệm của mình bằng những lời lẽ khéo léo, chưa chắc điều đó đã tốt đâu, thậm chí còn có tác dụng trái ngược đây. Thổ khí vượng nhắc nhở người tuổi Sửu không chỉ quan tâm chăm sóc bản thân mà cần lưu tâm hơn các vấn đề của người cao tuổi trong nhà. Nhiều vấn đề liên quan tới dịch bệnh bạn không thể chủ quan được đâu đấy nhé. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ Tý, Dậu, Ba, Tử vi tuổi Dần. Hôm nay Tam hội giúp cho người tuổi Dần nếu đang có mâu thuẫn thì ngay lập tức có cách thức phù hợp để được hòa giải. Hôm nay bạn cũng có xu hướng xem nhẹ mọi việc và dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của những người xung quanh mình. Thiên tài hỗ trợ cho người tuổi dần về vấn đề tiền nong, có thể có người giúp đỡ hoặc tiền tiết kiệm của bạn bao lâu nay đang phát huy tác dụng, giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn. Nếu thời gian này rảnh rỗi hơn thì bạn có thể tìm hiểu, đọc sách thêm về cách quản lý tiền bạc. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tới mối quan hệ của bạn, đó có thể là với người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Đừng cố tranh luận khi hai người đang tức giận, hãy để thời gian khi mỗi người bình tĩnh hơn thì cuộc nói chuyện sẽ mang tính xây dựng hơn bạn nhé giờ tốt trong ngày 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ Ngọ, Tuất. 4. Tử vi tuổi Mão. Mộc thổ xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới vấn đề sức khỏe của bạn. Dù không rõ lý do gì mà bạn không thể đi ngủ sớm được thì cũng không phải cố gắng đi tìm nguyên nhân đâu. Thời điểm này bạn cố gắng đi ngủ vào lúc 11 giờ đêm là được và hình thành việc này thành thói quen của bạn càng sớm càng tốt nhé. Mão Thìn tương hại cho thấy hoàn cảnh hiện tại của người tuổi Mão không tốt do ảnh hưởng từ bên ngoài, có thể là một người nào đó gây tác động xấu, Thay vì tập trung vào đối tượng này bạn nên chú ý hơn vào việc của mình, tránh tiêu tốn thời gian vô ích. Chính tay che chở cho con giáp tuổi mão hạn chế việc tiêu tiền, có người thậm chí còn biết cách kiếm được tiền trong khi những người khác đang sống trong cảnh chật vật, khó khăn. Bạn hãy khéo léo tận dụng năng lực và sự hiểu biết của mình để bảo vệ tiền trước khi nghĩ tới việc kiếm thêm nhé. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, tí, năm, tử vi tuổi thìn, Tử vi thứ sáu ngày mới cho thấy, thìn thìn tự hình cho thấy người tuổi thìn có phần suy nghĩ nhiều khiến bản thân hay lo lắng thay quá. Sự thật là bạn không hiểu bản chất vấn đề nên càng cảm thấy hoang mang, nếu phân vân về điều gì nên tìm hiểu thật kỹ. Thiên ân hối thúc con giáp tuổi thìn thực hiện những bước tiến mới trong công việc. Hẳn nhiên ai cũng cần có những niềm tin, hy vọng để cuộc sống ý nghĩa hơn. Tuy nhiên điều đó khác hoàn toàn với việc đặt ra cho mình những mục tiêu xa tầm với, thiếu thực tế. Hãy suy nghĩ mọi việc một cách đơn giản và gần gũi hơn nhé. Trong ngày hôm nay, vị trí thai thần ở cửa phòng và cửa sổ phòng thai phụ Do đó, không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa nơi này, tránh làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mão, 6. Tử vi tuổi tỵ, ảnh hưởng của thiên quan chưa hẳn là một điều không vui như cánh con giáp tuổi tỵ đang nghĩ. Mọi người hôm nay có xu hướng dễ nói ra những điều mà bạn muốn nghe, thay vì những điều mà bạn phải nghe. Vì thế hãy thận trọng khi tiếp nhận thông tin, đừng tin tưởng một cách mù quáng và vội vã nhé. Cần có sự kiểm chứng nhất định đấy. Trong ngày hôm nay hãy cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên như nó vốn có, thay vì gượng ép mọi thứ theo một khuôn khổ, hạn mức nào đó. Nhiệm vụ của bạn chỉ đơn giản là thư giãn và có những phút giây thật sự dễ chịu mà thôi. Hỏa thổ tương sinh tương sinh hậu thuẫn cho công việc của bạn thuận lợi hoặc ai đó mang lại cho bản mệnh sự hỗ trợ cần thiết trong thời điểm khó khăn này. Có người tìm được công việc tạm thời để kiếm tiền trong thời gian ngắn đang mất việc này. Giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ Mão, Mùi, 7. Tử vi tuổi Ngọ trong ngày hôm nay có chính quan trợ lực, chính vì thế người tuổi ngọ hãy tự tin thực hiện những ước mơ, đam mê của mình. Đừng vì bất cứ lý do gì mà ngã lòng và mất tin tưởng vào những việc mà bản thân đã nỗ lực để đạt được trong suốt thời gian vừa qua, cũng như hiện tại và tương lai nhé. Ngũ hành tướng sinh có thể tạo nên thay đổi tích cực, đó là về sức khỏe hay tiền bạc thì lúc này đều rất đáng quý. Bạn đã may mắn hơn rất nhiều người rồi đấy, hãy trân trọng những gì bạn đang có nhé. Theo lịch vạn niên, xem ngày tốt theo nhị thập bát tú chỉ ra rằng, những việc người tuổi ngọ nên kiêng cự trong thời gian này, chôn cất, cưới gả, xây cất nhà, chủ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, 8. Tử vi tuổi mùi, Trình ấn hỗ trợ cho công việc của người tuổi mùi, nếu ai đó hành xử theo cách khiến cho bạn không thoải mái chút nào thì hãy cứ mạnh dạn lên tiếng chia sẻ với họ. hãy cho thấy rằng bạn có sự chủ động, tự tin và không phải phụ thuộc vào bất cứ ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào.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 Tử vi tuổi thân Nhờ có tam hợp nâng đỡ cho người tuổi thân cảm thấy tự tin hơn với mối quan hệ hiện tại, họ có thể là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời cho bạn. Với những cặp đôi đang trong thời gian tìm hiểu sẽ bắt đầu có những tín hiệu tốt để hai người phát triển mối quan hệ. Tỷ kiên khơi gợi cảm xúc ghen ghét, khó chịu cho con giáp này, việc ghen tị với ai đó vốn là một điều rất bình thường, vì thế bạn cũng không nên làm căng thẳng hóa vấn đề lên. Cũng như tất cả mọi người, bạn là một con người bình thường, ai cũng hiểu điều đó mà. Hãy độ lượng với chính mình trước tiên nhé, Ngũ hành tương sinh là tín hiệu tốt liên quan tới vấn đề cải thiện sức khỏe cho người tuổi thân ngay thời điểm này. Nhớ tìm cách để thường xuyên vận động một cách vừa phải để duy trì sự dẻo dai của cơ thể bạn nhé. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ Tý, Thìn, 10. Tử vi tuổi Dậu. Trong ngày hôm nay nhờ có lục hợp nâng đỡ cho người tuổi Dậu điều chỉnh lại mối quan hệ đang có theo hướng tích cực hơn những cảm xúc của bạn dường như trở nên tươi mới, mãnh liệt hơn, giúp bạn có những phút giây cuối tuần thực sự dễ chịu bên người yêu thương. Kiếp tai gây ra một số điều khó chịu cho người tuổi dậu, chẳng có lý do nào mà con giáp này phải tha thứ cho những người luôn luôn ngạo mạn, coi thường những người xung quanh. Hãy cho họ thấy mỗi người đều có một giá trị riêng và họ buộc phải tôn trọng, nếu không họ sẽ bị xã hội đào thải. Kim thổ tương sinh mang lại điều kiện tốt hơn để người tuổi dậu có thể cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại. Có thể nhờ vào việc chăm sóc bản thân đúng cách và nghe lời hướng dẫn phù hợp từ người có kinh nghiệm nên bạn đã có thể tăng được sức đề kháng cho cơ thể. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ Sửu, Tỵ 11 Tử vi tuổi Tuất Lục Xung nhắc nhở nếu đời sống tình cảm của người tuổi Tuất trở nên rối rắm ngày hôm nay, cách giải quyết tốt nhất là chẳng làm gì cả. Hãy để mọi thứ diễn ra như nó vốn có và việc của bạn là sống tốt trong trách nhiệm của mình mà thôi. Trong ngày thứ sáu này do ảnh hưởng của thiên ấn nên cái tính nghệ sĩ của người Tuất trỗi dậy, buổi sáng dường như bắt đầu khá chậm, tuy nhiên vào buổi chiều bạn có thể trông đợi sự bùng nổ của năng lượng, giúp bạn có được những phút làm việc hiệu quả và ý nghĩa. Thổ khí vượng ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của người tuổi Tuất, ngoài yếu tố thời tiết thì bạn cũng nên tránh việc uống quá nhiều thuốc bổ với tâm lý lo lắng không đúng. Trước tiên bạn phải bình tĩnh và đảm bảo giảm căng thẳng đã mọi việc mới tốt lên được. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, 12, Tử vi tuổi Hợi. Thực thần mang tới nhiều niềm tin cho người tuổi Hợi trong hoàn cảnh khó khăn, đây là lúc mà bạn cần phải cố gắng để nắm bắt lấy những nguồn năng lượng xung quanh bạn, chúng sẽ là chỗ dựa, là động lực cho bạn có những bước tiến dài hơi trong suốt một ngày dài, không chỉ nội lực mà kể cả ngoại lực cũng có rất nhiều giá trị, đừng quên điều đó. Ngũ hành xung khắc không tốt cho vấn sức khỏe của người tuổi hợi trong ngày hôm nay. Bạn không cần phải cố ăn thêm nhiều cơm đâu, thay vào đó, bạn có thể phong phú thêm đồ ăn của mình bằng cách bổ sung các loại hoa quả mà bạn yêu thích. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 21 âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và thúc dương minh vị kinh. Người tuổi hợi nhớ tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chiếm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân,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 Thank you.